bé bàn kỷ niệm chôn kín trong trong phố bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ chiều yên nắng đưa về quê em phù sa bát ngát tình mình vô ngăn cách sông chớ đâu cách lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng mu xong chớ đâu cách lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng tình mình dù ngăn cách xong chớ đâu cách lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng sương câu chuyện tâm tình vui theo gió bay tay cầm tay nói bạn nghe từ khi giấy viết sớm gót chân in ngàn muốn đối sông hồ à. không gây vấn vương lễ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương dĩ vãng tìm đâu thấy như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay cô gió tìm hương cô nhân áo trắng màu sương gió nâng gót xuôi ngược tìm về nơi bên mơ quán ngựa khuya bàn tôi chia tay nhé nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về xin chăn tay để ghi phút phân kỳ tin trong tôi bao luyến thương chân để đi tìm hương cô nhân áo trắng màu sương gió ngân gốm xuôi ngược tìm về nơi bên mơ quán ngựa khuya bàn tôi chia tay nhé nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về trong tôi bao luyến thương người đẹp lâu cao rồi một hôm tôi gặp nàng đêm tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lang nhưng ta ngồi quá bé bàn bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn nhìn đời thấy lắm phù phàng mừng tiếng hát cùng đàn quên nhiều siêu đồ theo nước mắt nàng còn đâu đâu lá ngọc cành vàng còn đâu đâu quyến quý cao sang em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu sạc giữa chân gian tôi vẫn tính nhà cùng đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương giọt lệ đai trắng xưa chân gian tôi vẫn tiếng nhà cùng đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang em em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương giọt lệ đai trang em em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương giọt lệ đai trang tình em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không ngồi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trong ngóng đẹp duyên em vỡ chồng say cuộc đời đắm ấm để ai tan chưa phải năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuống đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên thì hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tay lệ rơi trong tiếng cười được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà chồng ngóng đẹp duyên em vỡ chồng say cuộc đời đắm ấm để ai tan thề chưa phải năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười theo vui theo tiếng đàn chơi vơi rong xuống đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên thì hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng phải năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười dẻo vui theo tiếng đàn chơi vơi rong xuống đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười sao không thấy em gió hiu hiu lòng bóng nghe lạnh thêm chiều mùa sương hay mùa khói thuốc bay em không lại anh nhủ lòng sao em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đời mùa rơi nghe bảng thế chi sâu em mới yêu lần đầu anh đã thêm hồng đôi má thắm dai nhau chắc tài mưa nơi vùng xa tít đó giờ mưa lạc đường làm ước áo em thơ hay tài ngày hôm kia em gần khóc anh vùng về quên lâu mắt thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyến mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếm đến nay nàng cứ quên hẹn ngoài trang cứ mong chờ ghé chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếm đến nay nàng cứ quên hẹn ngoài trang cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến sau nàng cứ quên hẹn quài mà chàng cứ mong chờ ai trách con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nỗi tìm trăm nghìn mối lương theo một bóng người tà dương khuất trong sương làm mỗi lần ông trời nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chi nếu hai chàng người lên muôn vang oán hờn nếu mai đây về cũng chuyên chuyên tàu hoàng hôn sai trước khi xuân kỳ ước sau cho tàu đừng đi xe lăn trong đêm quốc xa sân biết đâu tìm mưa tu bay bay sắc xe lòng ước phải mềm hò hương vẫn buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu nơi sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mối đợi chuyến xe xưa về chưa Nếu hai chàng người ơi chốn xa rồi chàng trai Còn đem yêu thương trắc lên muôn vang oán hơn Nếu mai đây về Cùng trên chuyến tàu hoàng hôn Nếu mai đây về Cùng trên chuyến tàu hoàng hôn đi vì đời